Xin chào toàn thể anh em thì hôm nay anh Tú giới thiệu với anh em cái máy N8 nhận diện màu quân anh em nhé cái hàng này hàng đột phá công nghệ tiên tiến và mới nhất của cái năm nay đồ đi chơi hiệu quả chính xác bát đĩa quân cán là xanh chín 100% thì để thử hàng ưu tiên anh em cầm bát đĩa quân cán của địa phương anh em lên thử hàng trực tiếp thì cái máy nhận diện màu quân L8 này có thể nhận diện tất cả loại màu quân Vina, Thăng Long, trắng đó bài thuốc anh em nhé để anh em đi chơi có đồ chơi hiệu quả cái hàng này số lượng về có hạn khi nhà tôi bán hàng thị trường thì đều có một phiếu bảo hành của công ty anh em nhé đổi mới một tháng và bảo hành miễn phí một năm anh em alo cho anh tú 09764048 thì đi kèm với nó khi cái máy này nó sẽ có cái bệ 360 quét anh em nhá quét đa chiều luôn để anh em bắt tín hiệu rất là chuẩn chỉ cự ly đánh 3 mét quay về quay về anh em nhá dung một đánh nẻ dung hai đánh chắn cực kỳ hiệu quả và chính xác tất cả mỗi một máy nhà tôi sẽ có một cái mã anh em đã để anh em check được cái đo là cái hàng chính hãng cái hàng này sử dụng nó làm sao tôi rất trực tiếp luôn anh em này thì đến sân chơi anh em phải lưu ý là anh em biết sân chơi anh em chơi cái quân vị gì ví dụ anh em địa phương anh em cái sân chơi chơi vị bài này thì anh em phải lập trình trước cái vị bài này đi anh em này tôi sẽ lấy một cái hai cái lá bài ngẫu nhiên thì đó bài thì bài nào cũng được quân vị nào cũng được anh em này thì anh em công việc của anh em anh em chỉ cần gạt công tắc thôi đèn nó sẽ nháy một nhịp rung một cái anh em đặt trực tiếp cái lá bài lên anh em để anh em nó thu quét quân vị anh em này tôi đặt luôn này anh em này thì em đi cho tôi nhá anh em phải lưu ý một điều cực kỳ quan trọng tất cả mỗi một cái mặt lưng của quân bài thì nó sẽ giống nhau anh em nhá, hay là cái thành bao thuốc hay là các loại bài hay là chắn đóm thì ở đằng trước này là quân tép hay quân rô quân cơ thì nó sẽ không thu tín hiệu thu tín hiệu là tín hiệu của mặt lưng quân vị anh em nhá đấy thì thiếu một màu quân máy dùng một nhịp thiếu hai màu quân máy dùng hai nhịp anh em này đấy khoảng 10 15 giây ok và tôi bỏ lá vị ra tôi cắt trực tiếp cái lá vị này anh em này đến sân chơi anh em chỉ cần gạt công tắc anh em nhá lập trình là anh em đã lập trình trước ở nhà rồi mình chỉ cần gạt công tắc lên thôi anh em nhá xong là mình đánh dung một đánh này dung hai đánh chắn cự ly 3 mét quay về anh em alo cho anh tú 0976408888 anh em này thì bên trong khổ là có nít tôi sẽ để trực tiếp cái máy này ra ngoài đây anh em cảm nhận nhịp rung với tôi còn khi anh em đi chơi anh em ngụy trang chân đúng đồng túi quần túi áo thì tùy anh em miễn làm sao nó kín đáo mới chơi mới vào đồ đều chơi hết anh em nhá bát thì bát làm được ưu tiên tất cả anh em lên thử hàng cầm bát đĩa quân của anh em đi đấy anh em nhá nhà tôi với tiêu chí uy tín là vàng để tránh mua phải hàng giả hàng nhái hàng kém chất lượng thì anh em sẽ lên thực tế cầm đồ đạc của anh em đi anh em này quân vị quân cán quân nặng được anh em nhá cái hàng này là hàng mới nhất đột phá nhất tiên tiến và cải tiến nhất ngày xưa anh em đánh cái bệ trôn bệ thảm anh em luồn cái bát hình đĩa khiển đĩa chiều nó rất là khó khăn anh em này cái máy nhận diện màu quân R8 này đồ đi chơi rất là hiệu quả tỷ lệ chính xác lên 95 phần trăm anh em này tôi sóc luôn cho anh em đôi ba tiếng bài này để anh em kiểm chứng cái độ xanh chín của nó này chuẩn bao nhiêu phần trăm có đáng để anh em đầu tư để anh em lấy lại gì đã mất không anh em này một dung đánh nẻ anh em nhé ba đen anh em này rất là ok tiếp tục này cái hàng này hàng dễ chơi dễ dùng nhà tôi lại đi lớn lên giá cả rất là phải chăng cho anh em hai dung bạc đi bạc chắn anh em này rất chuẩn chỉ chồng quân xô vị để báo hết anh em nhé Đấy, đi chơi anh em không nhất thiết phải là cái là con anh em chơi bình thường sóc xong đặt cho anh em này một dung này một dung bạc lẻ rồi hai dung này đấy anh em chờ tín hiệu thu về anh em mới đánh anh em nhá bạc chẵn này anh em này rất ok đấy, anh em alo tôi để có đồ chơi rất là hiệu quả rất là chính xác anh em này đấy, sắp sắp đặt xuống này đặt luôn này một này hai này tiếp tục cầu chẵn này 10 triệu cái mặt chẵn này anh em này rất ok anh em nhá đánh tiếng nào được tiếng đó anh em không nên đánh xanh chín xanh chín bởi hôm anh em thua tha cả mười một này bạc đi rồi bạc lẻ tiếng này tôi đánh 10 triệu cái mặt lẻ anh em này mở bát này ba trắng anh em nhá rất chuẩn chỉ luôn hàng đi chơi hiệu quả chính xác thì bây giờ tôi sẽ để trực tiếp cái máy này vào trong người để đánh cho anh em đôi ba tiếng bạc để xem nó chuẩn chỉ chính xác không anh em này này xong xong đặt xuống này trong người tôi cảm nhận hai nhịp rung bạc chắc anh em này anh em này mở tiếng này chỉ có bán nhà bán cửa ra đêm ở thôi anh em này rất chuẩn chỉ bạc chắc anh em nhé tiếp này đồ đạc là xanh khoai mình không liên quan gì cả anh em này hổ báo cáo rồi rất nhiều rồi đồ chơi phải tiên tiến cải tiến nhất bạc chắn này bẹt cầu chắn này rất là chuẩn chỉ anh em này đấy, tiếp tục này sóc đâu được đấy tỷ lệ chính xác lên 95 phần trăm không nên chơi xanh chín anh em nhé, cầu chẵn này rất là ok anh em này bây giờ sẽ để cái máy trực tiếp ra ngoài anh em này à, tôi đặt quân anh em kiểm chứng này lẻ rung một nhịp này rất là rõ luôn đấy, rất là rõ anh em nhé, à, chẵn là rung hai nhịp này tứ tử vẫn rung hai nhịp này 3 đến 5 giây máy báo anh em này sấp đôi vẫn dùng hai nhịp này rất là ok cho anh em luôn một này hai này đồ chơi đẳng cấp chuẩn chỉ anh em uy tín chính hãng anh em này không có đồ nào đẳng cấp hơn cái đồ này nữa anh em nha đẳng cấp nhất rồi nhà tôi bán tất cả đồ của bà bịp máy đánh bài kính áp tròng bầu cua tài xỉu hack game dạy bài tay không trước khi kết thúc video tôi tỷ lệ anh em thêm một hai cái tay cuối cùng anh em nha, để anh em trải nghiệm cái hàng này luôn này hai tay cuối này anh em này sóc luôn này à, sóc xong đặt xuống này em quan sát máy giúp tôi nhá một dung này máy nhận diện màu quân L8 đồ chơi đẳng cấp nhất rồi lẻ này rất là ok tay nữa cho anh em này À, sóc mạnh sóc nhẹ sóc ngắn sóc dài máy báo rất chuẩn chỉ cho anh em anh em alo cho anh tú 0976 40 48 anh em này đây cầu lẻ này 5 người xuống lẻ này anh em nhé, ba đen thì ba trắng rất là chuẩn chỉ uy tín chính hãng anh em alo trực tiếp cho tôi số điện thoại để anh em để có một cái hàng chơi chuẩn chỉ nhất sản phẩm chính hãng không chơi anh em tắt đi cái hàng này dùng hàng sạc anh em anh em sạc chúng tôi khoảng hai tiếng đồng hồ là anh em anh em đánh liên tục được 10 đến 12 tiếng canh bạc xuyên ngày xuyên đêm luôn anh em nhá máy nhận diện màu quân là tám là đồ chơi đẳng cấp nhất bát đĩa quân vị xanh chín thử hàng trực tiếp qua bến xe đình hoặc bến xe miền đông sài gòn nhân viên sẽ đón vào tư vấn miễn phí cho anh em nhà tôi bán tất cả đồ của bà bịp máy bài kính áp tròng bầu cua tài xỉu hack game dạy bài tay không thì cảm ơn anh em theo dõi clip của tôi em sóc cơ những anh em đang chơi môn đánh sóc đĩa là một này tài xỉu là hai này bầu tôm cua cá là ba này anh em hãy tập trung quay clip của công nghệ 4.0 hôm nay giới thiệu cho anh em kính nhìn xuyên bát mình bê thẳng từ Macau về anh em nhé thì cái kính nhìn xuyên bát này thì khi đi chơi anh em không cần gì cả chỉ sợ anh em không có sân để anh em chơi thôi đấy thì trước tiên vào test đồ cho anh em mình bấm đồng hồ dậy lên để chứng minh cho anh em là clip không bị cắt ghép anh em nhé thì mình sẽ giới thiệu thêm về cái kính này thì cái kính này anh anh anh em đang nhìn ở trên màn hình đây cái chính cái kính này nó sẽ nhìn được chất uh, bát sành bát sứ hay là bằng mổ cao su hoặc là thùng nhựa anh em đánh bầu tung cá là nó nhìn được hết đấy anh em nhá thì uh, bây giờ mình sẽ nói chi tiết về cái kính này cái kính này ấy, thì cái quan trọng nhất của nó là cái nước này đây là cái à, nước uh, dưỡng ẩm cho cặp kính luôn luôn là có độ ẩm nó không bị khô cũng như là nó không bị mờ đi anh em nhé rất là nhiều anh em ở bên Macao cũng có chia sẻ cái bí quyết này cho mình nếu anh em nào hết nước này ấy, thì anh em hãy liên hệ lại cho mình mình sẽ cung cấp cho anh em tầm một năm miễn phí đấy thì cái nước này nó cũng không uh, uh, không phải ở đâu có anh em nhé chỉ chỉ có mình nhập kính thì mới có thôi đấy thì trước tiên vào test hàng ấy thì mình sẽ nói giới thiệu cho anh em đây là cái đoàn cuối của môn đánh sóc đĩa bầu tôm cua cá và tài xỉu rồi không cần anh em phải đồ đạc gì cả đấy đây là cái công nghệ cuối rồi mà khôi khẳng định là những anh em nào đang đánh sóc đĩa này tài xỉu này bầu cua này coi được cái clip của công nghệ 4.0 hôm nay mình làm ra cho anh em anh em phải tá hỏa anh em phải xem lại cách chơi của anh em anh em nhé đấy không biết là cái cuộc chơi của anh em 5 triệu hay 10 triệu hay 1 tỷ hay 10 tỷ nhưng xem một công nghệ này anh em sẽ phải tá hỏa mà mình tin chắc anh em phải gọi điện cho mình bởi vì cái số lượng của mình ấy là nó có số lượng nhất định phục vụ anh em chơi tết chứ không phải là tràn lan ở đậu có anh em nhé Đấy, lưu ý với anh em là anh em nếu anh em xem những clip của những cái cơ sở khác cắt ghép và ăn trộm video của mình ấy thì anh em hãy đề phòng nhé video của mình sẽ không có những cái gì gọi là đen đen hay vàng vàng ở trên clip hết anh em nhá lên làm thẳng trực tiếp trực tiếp và không cần gì cả anh em nhá bởi vì cái kính này là nhìn thấy xuyên thấu hết hiện tại thì mình đang đeo cặp kính này vào trong mắt rồi nên là mình nhìn mọi thứ hầu như là xuyên thấu hết anh em nhá đấy thì bây giờ tôi sẽ test cho anh em tôi tí tôi sẽ cho tí tôi sẽ cho cái kính thử lên ống kính để cho anh em xem là cái độ xuyên thấu của nó tới đâu anh em nhá bát đĩa không cần bát đĩa mua ngoài chợ đĩa mua ngoài chợ và quân vị thì anh em có thể chất cắt quân vị trên mọi chất liệu đều nhìn được bởi vì là cái kính này anh em nhìn đấy thì là nhìn được tất cả các loại màu chứ không phải là màu đen trắng anh em nhé đấy bát bình thường mua ngoài chợ đĩa bình thường mua mua ngoài chợ bây giờ mình đi test luôn cho anh em xem mình đang đeo cái mình đang đeo cặp kính này vào trong mắt rồi nên là nhìn thì rất là rõ đây là cái kính ba đen mình sẽ cho cái kính thử lên ống kính để cho anh em xem ba đen anh em này anh em nhìn chưa anh em nhìn thấy ba đen chưa rất là nét đấy anh em thấy độ xuyên thấu của nó như nào đây mở ba đen chồng quân nhìn thấy hết anh em này chờ đấy, thử lại tiếng nữa cho anh em đây là tiếng sấp hai anh em này tiếng sấp hai anh em nhá cho anh em xem luôn này sấp hai này anh em này Đã. Dạ. anh em nhìn thấy led chưa chỉ sợ không có sân chơi thôi mở sóc hai thử tiếng nữa cho anh em đây là cái tiếng sấp hai tiếp anh em này vẫn là sấp hai vẫn trồng vị cho anh em xem luôn anh em nhìn nét chưa Đấy, đây cho anh em xem cho anh em xem kỹ luôn bát đĩa không cần Đấy, nhìn được xuyên bát sứ này trong quân chồng anh em này nhìn được xuyên bát sứ này và mổ cao su và cái à, thùng bầu cua anh em đánh bầu cua thì anh em hãy đăng ký kênh để video sau mình sẽ nói trực tiếp về cái mổ cao su và cái um, uh, thùng nhựa anh em nhá nhìn cực nét luôn đấy nhìn như ở trên video luôn đây là bát sành bát sứ mua ngoài chợ anh em này chưa bát sành bát sứ mua ngoài chợ không cần anh em này bát sành bát sứ mua ngoài chợ tiếp cho anh em xem một ván nữa này đấy. số lượng có nó có số lượng rất nhất định chứ không phải là chẳng lan anh em nhé đấy sóc này ai à, sóc cái được tứ đen đây cái này tiếng này nó hơi tròng anh em này chờ anh em nhìn chưa tứ đen này hãy mở này chờ con chồng nhìn hết anh em này chờ đấy thì anh em nào quan tâm sản phẩm anh em hãy liên hệ cho mình theo số điện thoại ở trên màn hình tránh tình trạng mua phải hàng giả hàng nhái rất là nhiều cơ sở anh em nếu anh em đánh cả bạc này em biết rồi rất nhiều cơ sở buôn bán đồ cà bạc bịp nhưng cái hàng kính nhìn xuyên bát này thì không phải ai có mình khẳng định là mình là số 1 ở Việt Nam này anh em nhá số 1 ở Việt Nam mới nhập được từ bên uh, Macau về chứ không phải ai nhập được nên là có số lượng nhất định phục vụ anh em chơi Tết đấy thì lưu ý với anh em là cái hộp kính này nhá thì ở những cái tình trạng là anh em chưa đeo kính áp tròng bao giờ thì bây giờ tôi sẽ cho anh em xem luôn cái kính áp áp tròng mình đang đeo một à, một chiếc ở trong mắt này anh em này đây mình sẽ lấy ra cho anh em xem cho anh em xem luôn một cặp này anh em này rồi ok lấy được một cái này anh em này anh em đấy lấy thêm một cái nữa cho anh em thì cái này nó luôn luôn nó là, là ẩm nó luôn luôn nó phải ẩm anh em nhá thì anh em đeo nó mới thoải mái mắt được đây đây anh em đây là cái kính áp tròng nhìn xuyên bát khi anh em đeo cái kính này vào trong mắt ấy thì hoàn toàn là 100% là êm mắt nó không bị uh, vướng bận gì cả nó rất là an toàn và ok người ngồi bên cạnh hoặc đối diện quan sát thật kỹ cũng không thể phát hiện được đấy thì mình sẽ nói qua cho những anh em nào chưa đeo kính áp tròng đây chính là cái, cái ờ, để gắp ờ, kính này anh em để gắp kính ra ngoài anh em nhé đây đấy, đây chính là cái hộp để khi anh em đi vào sóng sới anh em không phải mang cái hộp này nữa anh em đúc cái hộp và cái mắt vào đây đổ thêm đổ tí nước đúc vào đây đấy còn cái này là cái ờ, để tròng mắt đây anh em đây anh em đây là cái để tròng mắt này này anh em à, dương mắt ra anh em đúc vai ra phát ra vào vào mắt thôi anh em nhé đây em à, nó rất là đơn giản thôi thì anh em nào quan tâm sản phẩm anh em liên hệ cho mình theo số điện thoại trên màn hình mình sẽ tư vấn cho anh em tránh tình trạng anh em mua phải hàng giả hàng giá nhà hàng nhái nhá anh em hãy là người thông thái khi mua hàng xin chúc mừng anh em đã toàn thể anh em thì hôm nay bên đại lý cờ bạc bịp và tôi giới thiệu với anh em một thiết bị cờ bạc bịp sóc đĩa mới nhất để anh em đi chơi khẳng định chiến thắng tất cả các sòng sới lớn nhỏ đó là cái máy cảm biến laser V10 anh này với những thiết kế nhỏ gọn đơn giản tinh vi bát đĩa quân cán xanh chín nhà tôi tự tự hào đại lý đi đầu tất cả sản phẩm dịch vụ liên quan đồ hòa bạc bịp từ máy bài kính áp tròng bầu cua tài xỉu khách game giải bài hay không anh em liên hệ 09764044 8 anh em này cái thời buổi người khôn của khó con bạc rất là già rồi đi chơi không luồn được những cái bát hình đĩa khiển đĩa chiều thì đâu là cái dụng cụ gọi là tối tân nhất hiện đại nhất để anh em đi chơi săn các hổ báo báo trồn thì tôi giới thiệu với anh em cái máy cảm biến laser V10 này thì cái máy này là chơi là chơi pin tiểu anh em nhé pin tiểu anh em đi chơi lắp cho tôi hai quả pin tiểu pin tiểu chơi rất dài ngày chơi rừng chơi lú chơi lương chơi dẫy anh em phải sạc điện như ngày xưa anh em nhá anh em đi cho tôi một điều cực kỳ quan trọng này nhà tôi bán hàng với cái uy tín nó là số 1 sẽ không thiếu bảo hành đầy đủ cho anh em đổi mới một tháng và bảo hành miễn phí một năm thì cái máy cảm biến laser nó chơi như thế nào anh em này đây nó có cái bệ đây anh em này đây cái bệ laser quét 360 độ quét tất cả các quân vị anh em nhá quân cá xanh chín thì bây tôi vào thực tế luôn anh em này đây này đây tôi lấy một cái lá bài ngẫu nhiên trong bộ bài mới em nhá hàng này rất là chuẩn chỉ đi chơi không phải thiết kế sòng sới nhiều anh em này bát đĩa quân cán người ta thì cuối video tôi sẽ đập bát đập đĩa xé quân vị để kiểm chứng cái độ xanh chín cho anh em xem này anh em này đây, bài là bài nào cũng được anh em nhá tôi lấy bất kể một con ngẫu nhiên anh em này anh em này tôi lấy bất kể một con ngẫu nhiên con nào cũng được anh em nhá tôi sẽ sấn vị cho anh em xem này anh em này tôi sấn vị này anh em này thì cái máy này là nó lập trình cho anh em tất cả loại vị từ villa thăng long chắn đóm bài thuốc anh em này thì cách lập trình như nào anh em nhìn nhá anh em biết vùng miền địa phương anh em chơi vị bài ví dụ thế thì anh em trước khi ở nhà anh sẽ lập trình vị bài vào cái máy cảm biến laser này anh em nhá thì đây tôi hướng dẫn này có công tắc là anh em chỉ việc gạt công tắc lên này thì khi gạt công tắc lên này anh em đặt cái lá bài vào lập tức đèn nó sẽ sáng lên nha này đây tôi sẽ đặt lá bài vào nó anh em nhìn nhá nó quét quân vị là nó quét cái mặt lưng của quân vị anh em này thì nó laser nó quét cái mặt lưng cái bệ 360 độ nó quét cái mặt lưng em đặt vào này Đấy, thì đèn nó sẽ nháy em để từ 15 đến 20 giây anh em nhá thì em đây là công việc là anh em làm nhà đến xong đến sớm em chỉ việc đúc cái máy vào trong người thôi chứ không phải đến xong đến sớm mình lấy quân vị mình đặt ra như này thì người ta không vào cho anh em sở vị như này anh em nhá đấy, thời gian đã đủ này đèn vẫn tiếp tục nhấp nháy anh em này đấy như thế laser nó đã báo là máy nó đã quét laser và lập trình rồi anh em nhá đấy thì khi bệt tôi sẽ sấn một lá vị bệt tôi sẽ lấy một lá vị ngẫu nhiên là anh em cũng có thể chơi được anh em này đấy, lấy lá vị ngẫu nhiên thì tại sao nó vẫn có thể chơi được thì em lý ý này thì tất cả các loại bài 2K này cái mặt lưng của nó sẽ giống nhau thì cái máy cảm biến laser V10 nó quét là quét tín hiệu mặt lưng còn anh em chơi cái vị đóm vị chắn hay vị bài tất cả loại vị nào thì nó quét cái mặt lưng này nó ghi nhớ lại thì anh em có thể chơi được em này tôi sấn một cái uh, vị ngẫu nhiên cho anh em biết này đấy thì khi em đến sòng suối em chơi người ta vẫn chơi cái bài 2K này là anh em có thể chơi được báo kết quả theo công thức dung một đánh nẻ dung hai đánh chắn anh em nha rất là hiệu quả luôn nó không phải lằng nhằng nhì nhằng gì cả anh em này đấy thì khi anh em biết người chơi vị thuốc thăng long hay villa thì anh em lập trình trước đi anh em đến anh em chơi thôi anh em nha thì hôm nay trong khổ làm clip thì tôi sẽ để cái máy này ra ngoài này anh em này để em cùng cảm nhận cái nhịp rung anh em xem có chuẩn xác không anh em quan tâm alo 0976404468 anh em nhá ấy cái cự ly bắt nó được bao xa một m tám đến hai m hai anh em nhá bắt rất là xa rất là chính xác chuẩn chỉ dùng theo tín hiệu dùng một dùng hai khoảng cách thì bắt xa an toàn kín đáo bảo mật anh em này Đấy, thì khi anh em đến sòng đến sới chơi thì máy bắt đầu khi anh em quân vị sóc thì nó sẽ nhấp nháy cho anh em tín hiệu để thu tín hiệu quân vị anh em nhưng nó sẽ chưa báo kết quả ngay anh em này để cho nó có chắc có lẻ đã anh em nhá Đấy, thì máy nó sẽ báo kết quả khi lúc nào nó đầy đủ các vị chắc vị lẻ là được anh em công việc của anh em đến sòng đến sới chỉ được bút cái máy vào trong người chờ có chắc có lẻ là anh em chơi được anh em này ba đen ba trắng này thêm một tiếng sấp đôi chắc nữa là anh em phải chơi được anh á thì tự khắc máy nó sẽ rung một nhịp anh à đầy đủ các mặt vị thì máy nó sẽ tự khắc dung một nhịp cuối video tôi sẽ đập bát đập đĩa xé con vị anh em kiểm chứng như này này vẫn chưa ra này anh em này hàng này chuẩn chỉnh trăm phần trăm rồi anh em nhá rất là hiệu quả này đã quan chặn nữa này đấy máy đã vào dung là máy nó đã nhập theo xong dữ liệu rồi bây giờ tôi sẽ đánh trực tiếp này dung một đánh lẻ dung hai đánh chặn nhá không nhất thiết phải là cái là con em vẫn chơi bình thường anh em này rất là hiệu quả chính xác 100% anh em nhá hai dung hai dung trong bát trong đĩa nó là chặn rồi anh em này 5 triệu chặn này anh em này rất là chuẩn xác anh em nhé Đấy, cái hàng này là quân cán của người ta mình không luồn đồ lạc thì vào cả anh em này sóc xong đặt xuống anh em để ý một đèn này một đèn một dung là bạc lẻ em này bạc đi rồi 5 triệu lẻ này ba trắng nhau rất là chuẩn xác anh em này cái hàng này tỷ lệ chính xác nó lên đến 90 95 phần trăm anh em nhá Đấy, anh em đã thua tha xa bờ alo trực tiếp 0976 40 8888 anh em này một này bạc cầu bạc lẻ anh em này 10 triệu lẻ anh em này rất là ok anh em nhá đấy qua vài ba tiếng bạc anh em biết cái độ chính xác như nào anh em này đấy, đặt sóc tôi đặt xuống này em để cái máy giúp tôi này một đèn này một rung này hai rung là bạc đi rồi bạc chắn 100 triệu mà chắn này mở bát này rất chuẩn xác chồng quân dí vị đều báo hết em đi cho tôi trên thị trường mấy hàng giả hàng nhái hàng kém chất lượng rất là nhiều nhiều cơ sở bán hàng không uy tín là khiến anh em thua tha xa bờ lại mua phải đồ không chuẩn nhà tôi chỉ có duy nhất số điện thoại thôi 0976 40 8888 anh em alo trực tiếp nhân viên tư vấn tận tình cho anh em để anh em thua tha đã lúa anh gì đã mất hay anh em mua phải cái đồ không chuẩn alo tôi tôi hướng dẫn cách em sử dụng và sửa chữa cho anh em anh em nhá Đấy, thì bây giờ tôi sẽ đúc cái máy này vào trực tiếp vào trong người để đánh cho anh em đôi ba cái bạc anh em này xem độ chính xác nó có chuẩn chỉ không anh em nhá hàng này cực kỳ là hiệu quả rồi anh em này xong luôn này vì cái thời gian làm video nó có hạn nên tôi sóc cho em đôi ba cái bạc thôi trong người tôi cảm nhận một nhịp rung bạc lẻ anh em này à, rất chuẩn xác ba đen anh em nhé. đồ này đồ mới nhất tinh vi nhất hiện đại nhất trong bộ môn cờ bạc bịp sóc đĩa bịp bát đĩa quân cán của sông của sới bạc chắn này Đấy. máy báo rất nhanh thôi sau 3 đến 5 giây máy báo anh em này tiếp lại anh em này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 cảm biến quân vị laser Z10 là đồ chơi mới nhất trong môn sóc đi vì bắt những con cá người ta không chơi anh em con mở bát mở ra tháo pin ra anh em nhá Đấy, đồ đạc là chuẩn đét luôn anh em thử hàng trực tiếp qua bến xe em đình hoặc bến xe đâu sài gòn gần đâu qua đó hoặc xa cứ gửi xe khách xe ca đường bưu điện nhận hàng anh em kiểm tra trực tiếp anh em alo chín bảy sáu 09764048 bán hàng uy tín là vàng có phiêu hành đầy đủ cho anh em anh em nhá ấy thì cảm ơn anh em đã theo dõi clip của tôi